Đó, ờ, căn lợn nào Sống cái này nữa Ốc nha, đúng rồi Cái gì đấy, cái số đấy đây Bột Bá rượu á? Bá ờ, rượu gạo à? Hôm nọ em nấu đấy á? ừ, Em biết nấu rượu ấy Tí thử vài chén xem nào <laughs> Vâng, đi vào chuồng lợn nhá. À, như... Ở đấy là quay về hồi đi. Dối. <laughs> quay cho, quay con lợn. Quay cả lợn luôn đấy. Rồi, phải đi xong người rồi. làm xong là người quay. Ai, xong thì anh xách cho. Đấy, đây là chuồng trâu. Ai à, dạ con trâu kia mấy con lớn thì ăn là con con thì nằm ngủ. Nam châu thì phải ăn như châu này mới khỏe được nhá Không phải ăn như lợn nữa đâu Ăn khô này vẫn ăn ẩm ẩm này Đấy Ai da Gà này Còn lấy cái nào nữa Xách đi xong à, Cho vào đi xong anh xách hộ cho anh Rồi Em gái xinh tươi Cho lợn ăn Ờ, rồi ừ. Tết Tết hôm nay là bao nhiêu nhỉ? Em, hôm nay là mùng mấy Tết đấy? Mùng 1 Tết đấy nhá mọi người nhá Hỏi xem em có nhớ Tết không? Thế là tròn bao nhiêu tuổi rồi? Tròn 18 tuổi đấy 19 hay 18? 19 19 đấy nha Đấy, ai rồi Chưa có người yêu nhá Chưa có người yêu ừ. Xinh Xinh xắn dễ thương người cũng khá cao đấy được cái nhỏm tóc trên đầu cũng cao đấy ăn không ai ăn cái được chưa để anh sách đi cho anh sách đi sao đến đấy nhưng mà cho nó ăn thế nào đấy đàn lợn kêu ầm ầm ờ, đâu cái quai sách đâu đây bắn đi về nhà đi em tự săn anh hộ một tay xem nào này chuẩn bị sách nha mọi người nhá em em mới cho lợn ăn em như thế nào còn nóng không cho thêm nước không không rồi thử xem nếm xem có vị nó như thế nào nếm xem nào ừ. có ngon với ngon với mi cho nó chưa hả nếm thử một miếng <laughs> có ngon mặn không <laughs> Hôm nay có sắn không? Này, cười Sắn đi sắn đi trời Sắn điều gì mẹ trời Sắn thấy lần đầu rồi Thích À, hai tay này, quên Một tay sắn này khó lắm À, mờ thế Hai trộm luôn á Ui, ờ, con gà này cũng muốn chén rồi à? Đấy, anh sẽ xách xô này Ây da, nặng thế đấy nhỉ Đâu ơi, xô này để đâu đấy em ơi Xô này để đây à? Không, để đây Để đây hết à? Ây da Ây dù mày Lái là, lái là Ờ, quên mất nhỉ, đi Đấy, soi lợn luôn đi Tiện thể Cái con ba con này Một con mông đen Cái con to này có khi con to này là để chuẩn bị em ấy lấy chồng hay sao ấy mọi người Có phải không? Có phải con to này để chuẩn bị lấy chồng không đấy em ơi? To phết đấy Này Nó to ờ, có phải con to lợn này để chuẩn bị em lấy chồng không đấy chuẩn ôi trái ừ. đấy. tết mùng 1 thì nên chơi tết với bản này nhá Thế, được còn nhà em sinh cơ này xem em ấy đang làm gì trong mùng 1 tết này hôm nay là làm cám lợn cho lợn ăn nó định ăn cả tay luôn à Thế con to này là để lấy chồng à? Lấy chồng thịt hả? Ôi. Phải không? Em. Ôi, nào. <laughs> Có phải không? Phải, phải. Ừ, đấy. Khi nào lấy chồng thì mời anh nhá. Vâng, ừ. Thế còn hai khi bên kia còn con nào nó vẫn chưa ăn hết nhỉ? Có một con nữa. Một con nữa. Đang chưa có tay. Ừ. Ừ. giờ đây anh hộ chăn một tay xem nào xem nào Hả? cái đấy Mỗi đây không bẩn gì cả không ai xong luôn rồi à? được hộ chăn nhưng mà lại không có tay cầm quay thế nữa đấy bên trên này là chuồng của con trâu à, cỏ trâu ấy lông khô năm của trâu thì phải ăn những cái này thì mới khỏe như trâu tí anh em cũng phải thử một ít dơm này nam trâu ấy thì xem nó có giống trâu không nhá Mà anh đi qua một đưa cái xô đây Mm. đâu đây còn mấy anh nữa ai già to ghê nhỉ anh này ấy thả nó ra à? ô nó ra ngoài bây giờ trông à hả không ra á con nhỉ con này chắc cũng ra được ôi biết đắp không có phải không đấy lúc này nó biết cắn không như kiểu nó há mồm đâm một phát ấy à. nào lợn này khiếp nhỉ Đây. Thử với nó một miếng xem nào Lại Thế lại bị nhâm phong còn cho ăn nữa không này này con trâu này này con thì ăn con thì ngủ Nên nó là xong à? Hả? luôn Một con này ăn hẳn hai chậu quá à, Ăn nhiều hơn mấy con kia Đâu Đấy, cho ngé này giờ ăn no rồi nó <laughs> Nằm lên trên này. Trâu này không xiên muối thì đến lúc bột kiểu gì anh? Không cần bột luôn á? nhưng mà lúc đi chăn thả thì nó chạy thì bắt kiểu gì lúc nó vào ruộng vườn đấy Rồi sao ấy Ôi Cái con lợn này nó nhảy lên khỏi chuồng cơ à? Hả Nó nhảy sang chuồng bên này được không Đó thì cho nó ăn tiêm Ui dồi, to này ăn nhiều lắm Ôm ôm luôn Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Xong chưa? Hả? Nhà bao nhiêu? Tết, mùng một Tết, em vất vả căn bận kiểu Đóng cửa chưa để anh đóng cho? Dạ. Thực hiện phương pháp đóng cửa chuồng lợn nó phải vào khuôn khổ nó là hiệu hàng hết mới được nhỉ lấy cây này vào ô cây này lô kiểu gì thế này đóng ngược nắp à đúng rồi không à thế này cơ đấy nháy nháy được chưa ừ. chốt vào ở đấy ừ. hello, hello hello hello ui Mr. Huyền đấy nhỉ Thế là xong Này Đóng cái cửa chuồng lợn này Cầm luôn vào phần lợn luôn <laughs> xả ra để anh rửa cái tay cái em thôn năm này rửa à thế ôi ồ oh, vẫn ổn dính à nước bẩn à nhầm tay bẩn lắm thế là sạch rồi này thế là tổng kết xong một buổi sáng của mùng một tết em nhỉ rồi là ăn uống thôi <laughs>